lần hẹn cuối em về với người còn lại anh suy tư mãi tình đời thương quá để rồi yêu quá để rồi thành nụ cười cô éo trên môi sau lần hẹn cuối em về với chồng để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng em đã đi rồi em đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong tôi đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ đường nào vào yêu không vương vấn đời chờ vào mơ không trở thành giang dở không nức nở em ơi sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều tim vào mơ đau thương cả một chiều duyên kiếm không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi vào mơ đau thương cả một chiều duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cánh đời ngắn cánh đôi nơi duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cánh đời ngắn cánh đôi đời này cho em ta bỏ ta chưa nửa cuộc tình thấy đam mê thì xác căng đầy nghiêng ngửa cho dù hơn lần nghe đắng cay những lời này cho em ta hận ta đôi mặt đời đêm đơn côi chợt thấy đêm dài tay bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi nơi từ đó đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ là em gặp anh ngoảnh mắt anh gặp em gục đầu thoáng buồn dài hun hút đoạn buồn một lần qua những lời này cho em ta đời ta khắc khoai nửa đời thôi đam mê thể xác xa rời chết giữa đọa đầy khi tàn mong em đời này cho em ta hận ta khi đối mặt đời đêm đơn côi chợt thấy đêm dài tay bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi nơi từ đó đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ là em gặp anh ngoảnh mắt anh gặp em gục đầu thoáng buồn dài hun hút đoạn buồn một lần qua những lời này cho em ta đời ta khắc khoải nửa đời thôi đam mê thể xác xa rời chết giữa đọa đầy khi tàn mong em ơi thôi đam mê thể xác xa rời chết giữa đọa đầy khi tàn mong em đã bỏ ta đi lấy chồng ta hỏi lòng mình có buồn không không buồn sao ta lại khóc không buồn sao lại đau thương không buồn sao từng đêm say mềm đời đã phong trần chắc phong trần thêm rồi đây từng đêm ngọt vắng không đèn ta đi tìm đôi mắt ấy đi tìm lại làn tóc mây tưởng như em vẫn còn đây thôi uống thêm một ly để cho với sầu dĩ vãng quên người phù giấy tình này biết có phôi pha hay quên là để nhớ nhiều hoan nghiệt một mối tình đau người đã bỏ ta đi lấy chồng ta hỏi lòng còn chi nữa mà trông chim trời cao bay về núi ai về vực thắm thương mong ôm một kiếp đời lòng đau đời đã phong trần chắc phong trần thêm rồi đây từng đêm ngọc vắng không đèn ta đi tìm đôi mắt ấy đi tìm lại làn tóc mây tưởng như em vẫn còn đây thôi uống thêm một ly để cho với sầu riêng vắng quên người phù giấy tình ta tháng ngày biết có phôi pha hay quên là để nhớ nhiều hoan nghiệt một mối tình đau người đã bỏ ta đi lấy chồng ta hỏi lòng con chi nữa mà trông chim trời cao bay về núi ai về vực thắm thương mong ôm một kiếp đời lòng đau chim trời cao bay về núi ai về vực thắm thương mong ôm một kiếp đời lòng em giờ như thuyền như thuyền không bên thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời muôn ngàn sóng gió trắng bình yên thân em bây giờ gửi phận cho ai đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai mây lúc sông pha ngoài chân tuyên hai hẹn được ngày về rồi một chiều mây bay nơi chiến trường đông bắc đó lần ghé về thăm xóm hoàng hôn quân sau đồi những chiều hành quân ôi những chiều hành quân tím chiều hoang biển biệt một chiều rừng mưa được chiếc thuyền như vỡ đôi phút cuối không nghe được em nói không nhìn được một lần dù một lần đơn sơ để không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hầu phương tôi xuân trở lại nhìn đôi tim nay vắng người em thôi ôi đôi tim tim cháy xa một người đi chưa về mà đành lỡ bước từ duyên nói nói gì cho mây gió một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết tìm cả chiều hoang này tìm cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng nàng công mây áo cưới thoáng buồn trên nét mi khói bút bên hương tàn nghi ngút trên mồ đầy cỏ vàng mà đường về thanh thang đôi sim vẫn còn trong nỗi cũ giờ thiếu người xưa ấy đôi hoang mới tiêu người đi chưa về mà đành lỡ bước từ duyên Nói, nói gì cho mây gió Một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết Tìm cả chiều hoang này tìm cả chiều hoang Đến ngồi bên mộ nàng thoáng buồn trên nét mi khói bút bên hương tàn nghi ngút trên mồ đầy cỏ vàng mà đường về thanh thang đôi sim vẫn còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy đôi hoang mới tìm đường về thanh thang đôi sim vẫn còn trong nỗi cũ giờ thiếu người xưa ấy đôi hoang mơ dỗ ngọt tôi vào tình yêu bây giờ chê chán neo đi đường về tôi lầm tin lời người ta tôi lầm tôi khổ vì yêu để giờ đây nức nở thế này người ta đã bỏ tôi rồi bạn còn chi nữa mà mong mà chờ cung đàn lối nhịp đường tứ cũng sầu chia cả hôn thư để lòng tôi xa lạnh như thờ ai đem con sáo sang sông để cho số lòng nó bay nó bay nó chẳng về đâu ai chia duyên bắc kinh nam người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây người ta đã bỏ tôi rồi bạn bây giờ đi sớm về khuya một mình tôi nhìn thì sự nổi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi để mặc cho con tạo xoay phần tối rồi bàn ơi đâu còn chi nữa mà mong mà chờ cung đàn lối nhịp đường tứ cũng sầu chia cả hôn thư để lòng tôi ta lạnh như thờ ai đem con sáo sang sông để cho số lòng nó bay nó bay nó chẳng về đâu ai chia duyên bắc tình nam người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây người ta đã bỏ tôi rồi bạn bây giờ đi sớm về khuya một mình tôi nhìn thì sự nổi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi để mặc cho con tạo xoay phần tôi nhìn thì sự nổi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi để mặc cho con tạo xoay phần lời hứa năm xưa tôi ấp mù trong lòng em bây giờ vui khoác ngao vu quy lên xe hoa cùng người bỏ lại sau lưng bao tháng ngày em thuốc đắng trên môi anh say men rượu em say men tình đêm nay ta uống cho say quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên thôi em hãy về đi còn gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng nghe trong lòng sao vẫn thấy nào nào mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chúa xót tình lớn làng men tình đêm nay ta uống cho say quên đi chuyện tình mà ta trót trao nhau men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên thôi em hãy về đi còn gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng nghe trong lòng sao vẫn thấy nào nào mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chúa xót tình lớn làng sao vẫn thấy nào nào mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chúa xót tình lỡ làng